Sau đây chúng ta sẽ vào câu hỏi vận dụng. Ban ngày lá cây ngoài đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Câu hỏi rất thường thức với chúng ta thôi. Nào, ban ngày thì lá cây ta thường thấy có màu gì nhỉ? <laughs> tất nhiên, tất nhiên lá cây sẽ có màu xanh lá. Đậm hoặc nhạt, tối hoặc tươi, tùy lá non hay lá già. À, trừ một số loài lá đặc biệt là có màu đỏ hay màu vàng vào mùa thu không chấp. À, được không nhỉ? Thế thôi tóm lại, là màu lá cây ngoài đường ở trong điều kiện bình thường lá cây đấy không phải là lá cây vàng úa sắp ngỏm thì bình thường lá cây sẽ có màu xanh xanh lá cây mà tùy lá non thì có màu xanh lá cây tươi còn lá già thì có màu xanh lá cây tối và đặc biệt lá mà uh, một số loài cây ôn đới chẳng hạn hoặc lá bàng là biết chẳng hạn thì khi mà già quá thì nó có thể là có màu vàng hoặc là có thể có màu đỏ màu đỏ còn trong đêm tối thì ta thấy lá cây có màu gì trong đêm tối thì lá cây sẽ có màu màu đen nếu như không có bất kể ánh sáng nào các vì sao cũng không có chẳng hạn trăng không có chẳng hạn thì lá cây chúng ta sẽ thấy có màu đen màu đen và bản thân trong đêm tối mà chúng ta dù có mặc áo quần áo màu gì đi nữa mà nếu trong đêm tối hoàn toàn thì chúng ta cũng có màu đen